phía bên kia là Trung Quốc đây uh, ờ, quý vị và các bạn nhé bên kia hàng rào là Trung Quốc rồi nha mọi người nhé những à, bốt gác à, đồn gác kìa Việt Nam à, Trung Quốc cách nhau một con sông rồi thôi bên kia là đất Trung Quốc rồi. chạy khoảng 4 ờ, km để mọi người sẽ đến ờ, cửa khẩu Đứng ở khu vực này thì ờ, quý vị và các bạn sẽ nhìn rõ hơn bên Việt Nam và bên Trung Quốc nhé, khác nhau hoàn toàn luôn nhé. Ở phía bên kia là Trung Quốc, này, phía này là Việt Nam, cách nhau mỗi con sông rồi thôi ở đây ờ, buổi chiều thì ờ, mọi người hay đi ờ, thể dục thể thao đây này đi bộ đây còn mọi người cứ chạy thẳng lên con đường bờ sông này mọi người sẽ chạy lên huyện bát sát tỉnh lào cai nên mình sẽ lên trên đó để thăm một người em và người em này cũng đã làm youtube và giúp đỡ được một khá nhiều cái hoàn cảnh gia đình khó khăn trên đấy Nên, à, nhân dịp đến đây thì à, giang lên à, trên nhà em chơi thì mình có ghi hình cho mọi người cùng xem về Việt Nam và Trung Quốc thì xin mời tất cả quý vị các bạn tiếp tục theo chân Giang lên trên huyện Bát Sát nhé phía bên kia thì à, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy những cái à, chữ của người Trung Quốc đấy khác à. khác hoàn toàn với bên phía Việt Nam mình thì nhà không nhìn thấy cao ốc lắm nhưng về phía bên Trung thì phía bên Trung Quốc thì toàn cao ốc thôi bên Việt Nam thì ờ, không thấy một ngôi nhà nào cao tầng cả phía bên Trung Quốc thì ờ, toàn bộ là cao ốc mọc như nấm luôn đây là cũng ờ, biết được nền kinh tế của bên nước bạn để phát triển mạnh như thế nào sau khi ờ, mà Giang có chạy dọc con đường biên giới thì Giang cũng đã đến ờ, được cái ờ, khu vực ở xã trị Tường thuộc huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai nơi em khé dao đỏ hiện tại đang sinh sống thì buổi sáng ngày hôm nay thì mấy anh em có đi chợ phiên xã trị Tường thì Giang thấy ở đây khu chợ phiên khá là nhỏ nhưng lại buôn bán rất là nhiều đồ phía bên cạnh này thì một con là bán những cái giỏ đấy mình đang hỏi xem đây là này bao tiền một cái này chào anh nhá anh cho em hỏi cái này mình bán bao tiền một cái này này cái gùi này này hai trăm nghìn hai trăm nghìn à ừ. cái này là mình từ đan được đúng không mình bằng đan ừ. đây là để bà con hay à, gùi ngô này thực phẩm này quay ít thôi quay nhiều thì nó phải <laughs> à đấy à rồi tí nữa quay lại đây là bán à, thịt lợn riêng thế là bán cũng rất là nhiều sản phẩm của bà con đây này rất là phong phú luôn đây khé rau đỏ đang ở đây rồi đợi mình lên một chút chào cái rau đỏ nhá đấy đây là cái uh, giới, giới thiệu cho mọi người biết đi chào mọi người đã quay chợ à, đã đến với trung tâm ờ, chợ xã chấp cường Cẩm có đi thì anh anh tự biên tự diễn thôi tại vì là ở đây ờ, chợ tiên ở đây thì không được ờ, giống như chợ tiên ở bắc hà hoặc là chợ tiên ở bên hà giang vì đặc thù là ngày xưa thì có quán quán xá ăn tại trong chợ phiên này nhưng hiện tại bây giờ thì trong chợ là gọi là có quán xá ở ngoài nhiều rồi nên là ở trong này nó sẽ không có ở trong này nó chỉ có những cái như là bên, bên này là kia là về các dân tộc bán những cái ẩm thực à, lương thực à, nông sản sạch ở bên này nó chia ra từng một xong là còn à, còn khu vực bên này thì có bán bún phở bánh bánh cuốn các thứ bánh rán ờ, ở đây anh thấy là bán khá là nhiều đồ luôn ờ, chủ yếu là về đồ ăn nhanh đồ ờ, ăn nhanh có thể anh có thể ờ, đi xem là nhưng mà với một đặc thù là bánh bên này sẽ ngon hơn bánh bắc hà ừ. mà cái bánh bên này ngon hơn bánh cái bánh nào bánh như nào cái này như bánh bánh bánh bánh trưng này á bánh tét này á cái này á bánh gì à bánh gì bánh gì là như cái gian là cũng cũng hay là à nó sẽ ngon ở bên hơn bên bắc hà đúng không đúng rồi đúng rồi ừ cái này chỉ có người dân ở đây mới biết được rằng vâng, à, cũng à, không, không rõ lắm Rồi ờ, hôm nay được như à, thế em dẫn đi thì mình thấy một cái chợ kia này khá nhỏ nhỏ nhưng mà bán rất là nhiều đồ bên kia có cả măng này không bên này là ăn sáng này không thiếu một gì luôn của các bác là món thuốc nào cũng là nhiều luôn do vì ờ, ừ. thời gian cho bác nhá bác cho hỏi đây ờ, bác ờ, bán bao tiền một lạng này thuốc nào đấy ba mươi nghìn ba mươi nghìn thuốc lào này thuốc nào bác nhập về hay là như nào nhập mình thế này làm à trên này mình là ba mươi nghìn toàn đấy nhập ở dưới hải phòng à đấy ạ à, đấy hải phòng rồi hải phòng rồi do hạng à, vâng Rồi, vâng. dạ. dạ, cảm ơn bác nhá dạ. đây là món này mắt cả ở phía bên trong này hình như là đây một chút về ờ, nông sản sạch à, của người của bà con bên trên của bà con dân tộc Hà Nhì à dân tộc Hà Nhì à, à tiếng Hà Nhì em biết không em không biết em biết nghe không biết nữa à. Vâng. đây là su su họ tự trồng này chào cô nhá cái này là mình tự trồng à cô đúng không à, à rồi ôi đúng nông sản sạch luôn này à, thấy là là có sâu nó ăn đây này chỉ nhìn là biết rồi cái này mới ờ, đáng đồng tiền này cái sâu nó ăn này là, là rất là tốt không không phun thuốc rồi đấy bên này cũng thế này đây là củ gì đây cô đấy là của sen khung sen khung khung à thơm nhỉ ừ. Cái này à, để làm cái gì đấy? Thảo dược. À thảo dược. Có thể uh, chữa ừ. à. bệnh như là uh, chữa nhanh là mình bị tiêu chảy này. À, tiêu chảy đau bụng. À đi ngoài. Như nhà em cũng có mà. À. À. bên này hoàn toàn là uh, thực phẩm sạch của bà con tổ tạo được làm ra. Uhm. Như thế rau đỏ là làm thuốc nam mà đâm ra em biết nhiều hơn. Vâng. Ra cũng muốn học lắm cái nghề đấy để ý đức cứu người này đấy kia có một chị gái anh cho cho em ờ, một cân uh, su su đi à, nước chua em quen nhau à bạn à vâng. bạn học à không ông anh Anh em chỉ cốt Anh em à, chỉ cốt Ô, cái này có kiểu cái cái ấy, ngọn bắp tải ấy của nó nhỉ? cái này là ngọn của cái bắp tải À, kia là các bác các cô là phải mua vé đúng không? Đây là đây là vé vé ngồi ở chợ bán hàng. À, đấy đấy. Ừ. Mình cây Đó. Ở khu vực ờ, em khé giao đỏ xã Trịnh Tường Bát Sa Lào Cai này là giáp giáp với cái vùng biên của Trung Quốc nha mọi người nhé cách nhau một con sông thôi nhưng qua là Giang có ghi hình trên đường đi uh, cho mọi người cùng xem rồi ờ, đây là nó thiên về bán quần áo nhiều hơn ừ. thường là ở đây là vào một buổi sáng thì nó sẽ ừ. à, cứ vào chủ nhật là mới có chợ phiên ừ. còn đâu là vào tầm khoảng từ thứ hai đến thứ bảy là nó gọi là các quán xá ở ngoài chứ còn không có chợ phiên ok có cả mác gucci các bạn <laughs> đấy là hàng pha ke thích phải bên trung quốc ấy nói chung là nhìn đang nhìn mẫu mã này là biết rồi thì những cái ờ, nó hoa nó lè lẹt này này đây là khu vực để bán cái ờ, đồ ờ, cuốc cuốc xẻng cuốc xẻng này không biết là cuốc của Trung Quốc hay là cuốc của ta đây dao này mình ờ, đánh được hay là nhập đấy dao nhập à, à ở đây là không có dao đánh được nhiều không có dao đánh mà anh ừ. đây tính là em dẫn anh đi xem dao đánh đâu xem nào còn bên kia là hàng quầy hàng à, bánh rán nhá. Ừ. À, đây là hàng thổ cẩm của người dân tộc Giao. Ừ. Thổ cẩm à? Đây, Nhưng mà cái này là à. của bên người dân tộc Giao. Ừ. Thế này là thổ cẩm nguyên của đồng bào Giao. Dạ cô nhá. Rồi, dạ, dạ quay một chút ạ bây giờ khi anh em thấy dao đỏ đây em là người dân ở đây em sẽ hiểu rõ mình làm ra là không ở đây đâm ra mình cũng chỉ thường nghe những vậy. cái này là sẽ thêu lên những cái tà áo áo dao đỏ luôn còn cái này là cái khăn ừ. này này là khăn khăn quấn đầu á quấn đầu như mẹ em ấy à, khăn khăn còn thiên về cô dâu thì nó sẽ lấy trên vào một đỏ nhiều hơn Đấy, khé giới thiệu cho mọi người đi. Đưa anh phải anh không biết thì đấy đâu kia bên kia là những bộ quần áo của người dao đỏ cô cô ấy gọi là đang mặc kia cái chị à, cô đang mặc kia là kiểu người dao đỏ bây giờ đang bán vải để uh, mọi người lên mọi người thêu anh ạ có nghĩa là những cái quần áo mà mình mặc là mình phải thêu ừ. hoa văn lên bắt đầu mới may may à. là mình tự à. tay may hết chứ là không uh, ừ. giờ đến là máy móc à. Như là các bác ở đang à, ấy bánh mua vải trao đổi các cô nhá đây đây đây là những cái hoa văn mà mình tự thêu lên này ừ, cái này đây là mình tự thêu hết luôn chưa chưa ơi dây dây nó to cái nắp luôn chẳng ở đây đây đây này. đây những hoa văn này mình phải theo này rất là đẹp nhỉ đây đây đây đây, đây là mặt trong hoa văn của nó là rất là cầu kỳ luôn rất đẹp cái này mà xuất khẩu được sang ờ, bên Trung Quốc nhỉ không bên Trung Quốc nó cũng có người giao như y như này à anh đang nghĩ một cái cái ờ, đặc sản quê hương mình như thế này ấy cũng có để thế còn mấy cái mấy cái kia là những cái mà người ta theo ta gọi là kiểu như là cái đấy nó xịn hơn thì mình phải bao lại để cho à. nó đỡ đỡ bị bẩn khu vực bên này là đánh đá tại vì ờ, do vùng ờ, thì bây giờ hiện tại bây giờ thì nó mới gọi là vừa mới tại cái đợt dịch covid ấy nên là chợ nó chưa được đông đông lắm nó còn uh, hơi vắng người còn không thì mọi lần thì ở khu vực này thì không có chỗ để đi phải bon chen luôn cái chợ nhỏ nhỏ hơn người bán rất là đầy đủ rằng thấy là rất là đầy đủ ở phía bên trong này thì là ờ, bán thịt đây bên kia thì cũng cũng bán quần áo thôi nhỉ cũng như vậy thôi phía này bán nhiều vải nhờ chôm chôm nhờ mua một ít ăn nhờ nhãn nhãn con nhãn nhờ còn nhãn có trung tâm có nho nữa thì cái này qua lại chỗ này tôi đánh rau ở trên này hả nó đánh rau thủ công ở trên này oh, ờ, no. cái còn mít nữa Đấy, ờ, em thấy nó đổ ờ, đưa mình đi xem con dao đánh đâu đâu hôm nay là chỉ có một thợ thôi còn thực sự là còn phải có hai thợ ba thợ luôn xem là dao đánh ở bên trạm tấu một con trải ờ, dao đánh ở bên này đây à? đây. chào bác nhá đây là cậu của em à đấy là con này con dao mình ờ, tự đánh rèn đấy đúng không ai à cũng là bằng tay thủ công anh nhìn con dao chất lượng chất đâu nào giờ mà thích cái nó gì cái này ờ, đấy bác bán bao tiền một con này trăm tư một trăm tư một con nhá Bây giờ bác bảo tôi đánh được rất là sắc Nó tạo được dâu đấy Anh thử cắt xem chẳng nó không? rất là sắc luôn Rồi con này Con này cũng 140 hả bác? 188 188 Đây này con này mới chất lượng này Đấy nhưng mà Chặt xương thì thoải mái luôn Con này à, 350 350 Ôi rồi Cái thép này thì ra không biết là cái thép gì nữa Thép này này toàn bằng đồng đấy à, bằng cái ống ống mà được cái là mẫu má thì ờ, giống của người đồng bào Hơ Mông đánh dàn, nhưng mà nó là chưa làm mịn lắm à? Ờ, bên này bà con là không dùng nắm dao kiểu kia mà người ta sẽ làm kiểu ờ, mình sắt này luôn này mọi người này nó chắc chứ không làm nắm dao gỗ Đấy. nơi có một cái kiểu bánh rất là hay này dao này cũng là để thái chặt rất là nặng nha đây có liềm gặt lúa này ừ. cái này là liềm lúa, bác cũng hầu như tự làm hết Bác cảm ơn bác ừ. rất nhiều à. thế là thế nếu mà bình thường ấy thì ờ, cứ ờ, cuối tuần ở đây đi chợ phiên đấy được hay Dạ, dạ, dạ, rất là nhiều chôm chôm đây vải đây này không biết là vải lục ngạn Như vải này là vải lục ngạn Bắc Giang à? Sao vải đâu đây? Vải đấy? Vải ở Bắc Giang ấy. Thế á? Chỉ có Bắc Giang mới có vải thôi làm gì Được Bao tiền ờ, một cân nhỉ? ba mươi nghìn anh ạ. Ui ba nghìn một cân á? Gì mà đắt thế? Hả? Điều đâu quá à? ba mươi nghìn một cân thật đấy em bán hàng em còn nói điêu đâu bán là bán chứ không ờ, bán đắt hơn nhiều hai cân nhá hai cân cái nhá này để bán bao tiền một cân này chị ba mươi ba mươi à ừ. Thế lấy lấy lấy một túm này đi nhỉ? Cân em ấy. Bao tiền? ở ờ, bên trên này thì bán ờ, hơi, hơi đắt lên một chút nhưng mà không sao thì mỗi một nơi có một vùng nó khác nhau anh hết mùa rồi cơ ở đây có quả dưa ấy này là rất là nhiều luôn không thiếu một cái gì luôn từ phiên nhỏ nhỏ thôi mà bán đầy đủ phết nhỉ chị nhỉ vâng. dân bản đi đi làm thôi nếu không à. đông lắm dạ vâng vâng cảm ơn cấy thôi à sợ đấy đông mà ừ. khé khé xách rồi anh nhưng mình về còn sợ nó chị thì xuống lên dưới này tốt nhiều À bên đây có cả mít này Mít lai thơm Nhà mình có Bánh rán đầy đủ Không thiếu một cái gì luôn Đợi đậu ờ, anh review Đấy. Chào các cô nhá ở đây có cả rau thối này nhỉ Ồ, mọi người ở trên này cũng biết ăn rau này à biết chứ thế à Để quay phim ạ? vâng ờ quay mua bánh đi Khối yeah. Dạ. chị mua bánh đi đang hỏi tí nữa bạn kia có ăn rau thối này không này mua lấy rau thối về xào lấy cái gì ủng hộ các chị đi Ôi cả một hồi nóng lắm rồi cô ạ Phía đây là một người bán cá Rất là nhiều loại cá luôn ừ. Cá gì đấy có lạ Cá chép Rất nhiều luôn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 giá trị thường là nhỏ nhỏ nhưng mà bán rất là đầy đủ thứ luôn biết là nóng lắm chúng tôi luôn cho em không có gì về à, khí hậu nóng rất chất Hôm nay là đó gì thì à, Giang sẽ sang bên à, giáp giáp biên giới để ghi hình cho mọi người cùng xem nhé cuộc sống của người đồng bào vùng biên giới và ngay cách giao tiếp ở Việt Nam với vùng biên giới như nào thì muốn ờ, chia sẻ với mọi người ờ, anh em mình cũng phải về đây để ờ, Giang xin phép được kết thúc clip đây thôi xin hẹn mọi người ở clip tiếp theo của hành trình có thể là mới như thế nào trong thời gian tới của Giang dần dần Giang sẽ lộ cho mọi người xem có, có review quán thuốc rồi